vô nhà thương đêm nay vô nhà thương đêm nay vô nhà anh đến thương giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tình tình tăng tăng tình tăng tình tình tình tăng tăng tăng. giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tình tình tăng tăng tình tăng tình tình tình tăng tăng tăng. tình anh tính sao sẽ để anh tính giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tình tình tang tăng tình tăng tình tình tình tăng tăng tăng giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tình tình tang tang tình tang tình tình tình tang tang tang tình giây phút em gặp anh là em biết em si tình